Địa ốc Firestar xin kính chào quý cô chú và anh chị Trong video lần này chúng tôi xin giới thiệu đến quý cô chú và anh chị một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 9 năm 2022 Sản phẩm đất nằm trong khu quy hoạch Nguyễn Hữu Cầu, phường 12, thành phố Đà Lạt giá 8,6 tỷ đồng Diện tích 325m2 Sổ xây dựng riêng Đường ô tô hướng Đông Bắc Cách Hồ Xuân Hương 6 km cách chợ Thái Phiên 3 phút đi xe, cách Ủy ban Nhân dân và trường học khoảng 900 mét, Nằm trong khu vực có dân cư yên tĩnh, an ninh cao, gần chợ dân sinh, trường học, thích hợp định cư, đầu tư. Sản phẩm đất hẻm Võ Trường Toàn, phường 8, thành phố Đà Lạt, giá 2,2 tỷ đồng, diện tích 105 mét vuông. sổ nông nghiệp Đường ô tô 4m, hướng Đông Bắc Cách Hồ xuân Hương 1,3 km, cách trục đường chính nguyên tử lực 450m, cách trường Đại học Đà Lạt khoảng 4 phút đi xe là khu vực dân cư đông đúc, an ninh cao, thích hợp định cư, nghỉ dưỡng, kinh doanh buôn bán. Sản phẩm đất hẻm Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, giá 6,5 tỷ đồng diện tích 123 m2, sổ xây dựng riêng. Đường ô tô 4 m hướng Tây Bắc. Cách chợ Đà Lạt 3 km, cách trục đường chính Ngô Quyền 240 m, gần chợ dân sinh, trường học là khu vực tập trung đông dân cư, thích hợp định cư, đầu tư. Sản phẩm khách sạn mặt tiền Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành phố Đà Lạt – Căn 1 giá 23,5 tỷ đồng, diện tích 152m2. Căn số 2 giá 19 tỷ đồng, diện tích 100m2. Kết cấu căn 1 152m2 bao gồm 6 tầng, một hầm, một trệt, 3 lầu, một áp mái, một phòng khách, một phòng bếp, 14 phòng ngủ, 17 toilet, có phòng nội bộ, gara để xe và thang máy. Căn số 2, 100m, bao gồm 6 tầng, một hầm, một trệt, 3 lầu, một áp mái, một phòng khách, một phòng bếp, 8 phòng ngủ, 10 toilet, có phòng nội bộ, gara để xe và thang máy. Pháp lý, sổ hồng đã hoàn công, đường ô tô, hướng Tây Bắc. Cách Hồ Xuân Hương 2 km, cách khu liên hiệp thể thao 500 m. Nằm tại khu vực dân cư đông đúc, an ninh cao, thích hợp để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Địa ốc Five Star xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi chi tiết thắc mắc về các sản phẩm được giới thiệu trong video, vui lòng liên hệ hotline 0937 055 333. Cảm ơn quý cô chú và anh chị đã theo dõi.